Xin chào toàn thể 500 anh em đam mê sóc đĩa bịp đã quay trở lại với điện tử điều khiển và nghe nhìn Hải Tuân thì ờ, thưa anh em hôm nay với cái bộ môn sóc đĩa bịp mình sẽ giới thiệu cho anh em một công nghệ uh, hoàn toàn mới của bộ môn sóc đĩa này nhé thì uh, đó là một công nghệ kết nối với wifi kết nối ra màn hình điện thoại cảm ứng của anh em Đấy. trước thì anh em sử dụng những con bát tàng hình công tang này uh, để uh, <clears throat> là sử dụng những cái bộ màn dây đúng không anh em những bộ màn dây để soi để phím cho nhau thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một bộ màn gọi là màn sử dụng trực tiếp điện thoại cảm ứng của anh em những cái bộ ờ, màn ờ, dây màn điện thoại ngụy trang như 1280 hoặc là 2730 đã quá lộ liễu rồi đúng không anh em những cái bộ này người ta đã biết nhiều đúng không thì hôm nay mình sẽ sử dụng trực tiếp con ờ, điện thoại màn cảm ứng để làm bộ màn soi cho anh em xem à, để sử dụng được nó thì anh em cần cho mình một cái cục gọi là cục phát wifi rất là nhỏ gọn này pin độ trâu và to thời lượng pin thì rất là lớn anh em có thể sử dụng cho một cuộc chơi kéo dài nhé khoảng cách bắt của nó thì cũng rất là tuyệt vời anh em uh, 15 20 mét bắt bình thường như một cái cục wifi của anh em ở nhà nhưng mà đây nhé cái wifi này thì anh em sẽ đút trong người màn điện thoại anh em cầm tay thì đảm bảo với anh em là không bao giờ uh, chuyện bị nhiễu sóng hay là bị uh, à, <coughs> bị mất sóng nhé em nhìn này đây là một mẫu bát tàng hình không tang đít long phương này những cái con bát này thì anh em có thể hao vào trong đám cưới đấy. hoặc là nhà ăn cơm để chơi đấy. đám cưới đám xin thì anh em đánh con bát này thì tuyệt vời luôn ạ nó không tăng con này con này không tăng tích nhé đấy. giới thiệu với anh em là con này không hề có tăng tích gì cả đấy. bát không tang tích giờ mình sẽ đi chơi con bát này cho anh em xem đây là dòng bát khiển nhé bát khiển chơi được thời gian là từ 4 đến 5 tiếng sạc thì sạc từ 100 phần trăm anh em đến sạc từ này Đấy. đặt lên là sẽ nó sạc anh em cắm sạc vào là sạc thôi sạc điện thoại bình thường của anh em nhé Để sạc từ này một bộ rung khiển cho anh em Đấy. một bộ bát rung khiển này sẽ giúp anh em kín với nhau còn à, mình sẽ test cho anh em xem cái con bát này nó tuyệt vời như thế nào đấy một lá 4 này mình sẽ test cho anh em xem này bấm này Đó, anh em nhìn này sắc nét như ban ngày đèn hồng ngoại Đấy, anh em nhìn thấy thích không ạ một lá bật này soi anh em soi màu hoàn toàn nhé Đấy, anh em thấy không bảy này kể cả đánh những bộ vị đỏ Đấy, bộ vị đỏ anh em hoàn toàn có thể nhìn thấy bình thường nhé đây là con bát khiển soi màu đánh rất là tuyệt vời những bộ vị thuốc lá thăng long thì cũng ok với những cái bộ ờ, vị thuốc lá thăng long với những cái con bát cũ ấy thì đảm bảo với anh em luôn là anh em sóc cái nó sẽ bị lượng lóe và bị nhòa nhưng mà những con bát màu như thế này thì rất là ok mọi con bát bên tuân cao đều trải qua quá trình test rất là kỹ này tem phiếu bảo hành đàng hoàng thì mới sản xuất ra mới xuất xưởng ra cho anh em Đấy, sắp đôi này. mình để sắp đôi này. bấm cho anh em xem Đấy, đánh thế này thì có gì mà không nhìn được nữa đúng không anh em ừ. ok giờ mình đi sóc cái mình sẽ cho anh em xem con bát này nó lợi hại như thế nào thời gian chơi của con bát này thì à, bốn đến năm tiếng nha anh em cài sóc khiển nhiều bấm khiển nhiều thì nó tốn pin còn là thi thoảng anh em mới khiển một quả gì, đảm bảo và chơi rất là lâu bấm khiển này chấm hết luôn ba đen một đỏ Đấy, nhìn này chấm hết luôn ba đen một đỏ kiệt rất này tiếng này là tiếng tứ chạy tứ đen này mở cho anh em xem tứ đen này chuẩn xác không đánh bảng vị thì nổ bảng vị luôn nha anh em thử hàng thì có thể lên hai cơ sở một là bến xe mỹ đình hai là bến xe miền đông Đấy. mình sẽ uh, cho anh em test thử thoải mái tiếng lẻ ba đen này à, sắp đôi bị đè vị xin lỗi anh em đó lẻ này ba đỏ anh em có thể xoay bát kiểm tra lẻ ba đỏ chuẩn xác 100 phần trăm 10 tiếng thì chuẩn cả 10 trăm tiếng thì chuẩn cả trăm nên anh em hoàn toàn có thể yên tâm anh em thử hàng thì lên một là với xe mỹ đình hai là với xe miền đông anh em có thể mang uh, đĩa mang vị đi mình chỉ mang mỗi bát ra thôi đánh cho anh em xem rất là ok ít bát rất là chắc chắn đảm bảo với anh em là mọi bài test đều có thể kiểm tra qua nhé bấm khiển đó lẻ này mở cho anh em xem chuyển sang ạ trăm phần trăm đánh thì gọi là chấm hết luôn vì đấy anh em mà yêu thích dòng bát này thì hãy cho mình một like và một đăng ký kênh nhé đấy. còn thắc mắc và chi tiết gì thì anh em có thể comment trực tiếp xuống phía bên dưới cảm ơn anh em đã theo dõi video và nhớ ấn đăng ký kênh để trong thời gian tới cơn cao sẽ ra các dòng sản phẩm liên quan đến sóc đĩa bịp mới chẳng hạn như các dòng soi xuyên đĩa ngọc hoặc soi xuyên bát đấy, soi xuyên đĩa soi xuyên bát xanh chín nhé độc thoải mái đấy, đấy là những cái dòng sản phẩm tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho anh em thì anh em nhớ ấn đăng ký kênh để nhận được thông báo xin chào anh em